Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc tôn vinh tuyến đường sắt Cát Linh Đại ca đang vút ve để moi tiền của tiểu đệ phải không? Có thể nói dự án tàu điện đường sắt Cát Linh Hà Đông là một dự án đáng xấu hổ nhất của Việt Nam Nó chứa đựng những điều tệ hại chưa từng có Dự án này do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư và dùng vốn vay ODA của Trung Quốc ký từ những năm 2008 trên thế giới, Trung Quốc nổi tiếng với chiêu trò bẫy nợ khi viện trợ ODA đã được báo chí thế giới cảnh báo nhưng Bộ Giao thông Vận tải của Việt Nam đã không chịu lắng nghe. Đây là hình ảnh chất lượng nhà thầu Trung Quốc rất tệ. Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 10 năm 2011, toàn tuyến có tổng chiều dài là 13,5 km với 12 ga trên cao. Tuyến tàu này có hướng từ ga Cát Linh quận Đống Đa và kết thúc ở ga Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Tuy nhiên, dự án tàu điện Cát Linh Hà Đông thi công kéo dài đến tận 10 năm, có đến 12 lần chậm tiến độ và muộn gần 7 năm so với kế hoạch. Dự án này trải qua đến 6 đời bộ trưởng gồm các ông Đào Đình Bình, Hồ Nghĩa Dũng, Đinh La Thăng, Trương Quang Nghĩa, Nguyễn Văn Thể và hiện nay là ông Nguyễn Văn Thắng. Ngoài ra, dự án này còn giữ kỷ lục về đội vốn từ 553 triệu USD sau đó đội lên 868 triệu USD và đây là tiền thuế của người dân phải trả. Rất nhiều dự án ở Trung Quốc đã bỏ thầu thấp, sau đó làm chậm tiến độ và tìm cách đẩy vấn vốn lên rất cao so với vốn ban đầu. Cuối cùng, dự án tưởng như rẻ nhưng hóa ra lại rất đắt, trong khi đó người dân đã mất gần 7 năm chờ đợi. Bộ Giao thông Vận tải mất 7 năm khai thác, nhưng rồi phía Việt Nam cũng phải ngập bồ hòn làm ngọt, mà không dám mạnh tay với nhà thầu Trung Quốc dường như họ rất sợ Bắc Kinh. Hiện nay, dự án tàu Cát Linh Hà Đông đang là một minh chứng cho sự thất bại trong vấn đề kêu gọi đầu tư công. Và đây cũng là vết tích của những quyết định thiếu sáng suốt khi chính quyền tại Hà Nội không dám dứt khỏi dự án của quát quan thầy Trung Quốc này. Giá rẻ là miếng mồi mà phía Trung Quốc quảng ra khi cần cắn câu thì đành chấp nhận vậy. Trung Quốc chính là quốc gia đã dùng bẫy nợ để bẫy các quốc gia nghèo có nhiều tham nhũng và Việt Nam là một trong những quốc gia như thế, mà đặc biệt lại là cùng ý thức hệ, cùng thể chế chính trị nên khó mà thoát được chiếc bẫy này. Những nhà bất đồng chính kiến thường chỉ trích về nguồn vốn và gốc đầu tư từ Trung Quốc. Đấy là cạm bẫy, tuy nhiên những người chỉ trích thường bị ông Tô Lâm hốt cho vào tù. Mục đích là để chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục mối làm ăn kinh tế với người anh em thâm độc tại phương Bắc. Đây là hình ảnh dự án được nhận giải thưởng. Tờ báo Cafebiz cho biết Trung Quốc đã trao một giải thưởng cho nhà thầu CEREC số 6 làm tổng thầu của EPC của dự án Cát Linh Hà Đông đầy tai tiếng ở Việt Nam. Giải thưởng này có tên là Luban 2022 và cũng theo tờ báo này đây là giải thưởng danh giá nhất dành cho các dự án xây dựng trong và ngoài nước của Trung Quốc. Có lẽ đây là giải thưởng mang tính vuốt ve Việt Nam thì đúng hơn. Tai tiếng về dự án này có đủ. Người dân Hà Nội cũng cực kỳ mệt mỏi cho dự án này đang mang lại. Hiện nay hầu hết gói thầu EPC đều có bóng dáng nhà thầu của Trung Quốc và hầu hết các gói thầu này đều để lại tai tiếng. Nhưng cũng không hiểu sao các nhà thầu Trung Quốc vẫn có thể tiếp tục làm ăn như là không hề có chuyện gì xảy ra trên đất nước Việt Nam. Thực ra, bản chất của vấn đề nằm ở mối quan hệ chính trị giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nó thuộc dạng quan hệ giữa thiên triều và trừ hầu. Việc ông Nguyễn Phú Trọng đi Bắc Kinh ngay khi kết thúc Đại hội Đảng Cộng sản của Trung Quốc lần thứ 20 vừa qua đã nói lên tất cả điều đó. Việt Nam luôn chịu lép vế trước Trung Quốc và đó là truyền thống từ Hội nghị Thành Đô năm 1990 cho đến tận ngày nay. Đây là hình ảnh vì mối quan hệ chính trị mà Việt Nam dính vào những dự án bẫy nợ của Trung Quốc. Vì quan hệ chính trị đặc biệt như thế nên quan hệ kinh tế cũng phải chạy theo, không thể bứt ra được. Giống như việc ông Tập Cảnh Bình tổ chức lễ đón long trọng với ông Nguyễn Phú Trọng vậy. Trung Quốc lần này trao giải thưởng cao quý cho đơn vị tổng thầu dự án đường sắt Cát Linh là cách vuốt về để đàn em có chút hãnh diện rồi sau đó lại tiếp tục đặt chiếc bẫy khác cho Hà Nội.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 cao gấp 2,85 lần so với mức vốn sở hữu. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2022 của tập đoàn Vingroup, công ty này ghi nhận doanh thu thuần là 32.082 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2022, giảm gần một nửa so với mức 60.736 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Kinh doanh dưới giá vốn khiến doanh nghiệp của ông Phạm Nhật Vượng lỗ gộp 4.362 tỷ đồng trong khi đó, cùng kỳ năm ngoái, công ty này lãi gộp 13.741 tỷ đồng. Đây là hình ảnh Vingroup đang khống chế truyền thông để ém giấu nợ khủng với người dân trong nước. Bài báo này sau đó đã bị rút xuống. Cũng dễ hiểu vì trong nước Vingroup là ông vua, không ai được phép phạm thượng. Tuy nhiên, cho dù có rút bài báo xuống thì tình hình vẫn thế, bức tranh tài chính của Vingroup cũng không thể khá hơn. Nếu ai ít quan tâm đến thời sự thì vẫn còn tin Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng hùng mạnh, nhưng với người quan tâm tìm hiểu thì biết rằng Vingroup đang bị bệnh. Nền kinh tế Việt Nam hiện nay ví như đã là bị đại dịch tấn công, hàng loạt ông lớn bất động sản bị bắt, thị trường bất động sản đóng băng, kéo dài theo thị trường trái phiếu cũng đẩy bão tố. Trong lúc nợ ngập đầu nhưng kênh huy động vốn dễ dàng như trước đây như thị trường trái phiếu doanh nghiệp lại là nơi tiềm ẩn rủi ro rất lớn đối với các đại gia bất động sản. Ông Phạm Nhật Vượng nói vốn đến mức phải lập ra công ty VMI e để hút vốn nhà đầu tư mà không qua thị trường trái phiếu. Thực ra Vingroup là con bệnh, bệnh cúm rất nặng nhưng lại cố che giấu với nhà đầu tư trong nước, cố thể hiện rằng Vin vẫn còn khỏe. Cách che đậy của Vượng thì ai cũng rõ, đấy là kiểm soát báo chí trong nước, sai khiến công an vệ Việt Nam lên tiếng đính chính cho mình và truy lùng những người mà Vin cho là cần phải bắt giữ. Trong tình hình bị cúm nặng nhưng VinFast của ông Phạm Nhật Vượng vẫn cố IPO trên thị trường Nasdaq của Mỹ để gọi vốn, nhưng thực lực của Vin chỉ có thể che đậy được ở trong nước, chứ làm sao có thể che đậy trước Ủy ban chứng khoán của Mỹ. Đây là hình ảnh bản báo cáo minh bạch của VinFast gửi tới Ủy ban chứng khoán Mỹ SEC bản báo cáo bạch của hãng ô tô VinFast nộp cho Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ hồi đầu tháng 12 cho thấy hãng này có tổng số tài sản là hơn 4,4 tỷ USD nhưng đang nợ tổng cộng sấp xỉ 8,8 tỷ đô la và bị lỗ lý quế lên đến 4,7 tỷ đô la. Một doanh nghiệp mà lỗ lý kế còn cao hơn vốn sở hữu thì xem như doanh nghiệp này bị virus ăn lỗ ăn hết phần thịt của doanh nghiệp rồi, chỉ còn có xương. Với tình hình tài chính như thế thì có thể nói sức khỏe của VinFast là rất xấu. Không biết người Việt ở Mỹ có can đảm móc túi ra để mua cổ phiếu của một công ty nợ nần trồng chất và đang làm ăn thua lỗ như vậy hay không, mặc dù công ty này được Đảng Cộng sản Việt Nam rất ủng hộ. Thông thường, công ty con mà yếu thì dựa vào công ty mẹ, mà công ty mẹ của VinFast chính là VinGroup ở Việt Nam. Nhưng VinGroup đang trong tình trạng nợ như chúa trộm. Vậy làm sao có thể có chỗ dựa cho VinFast đây? Có thể nói với cơ chế bị cúm nặng như VinGroup mà gắng gượng ra gió thì e là khó mà trụ được. Thị trường chứng khoán Mỹ là thị trường lớn nhất thế giới, nơi đây như là đại dương cho những con tàu lớn cưỡi sóng mà đi, trong khi đó VinFast chỉ là thuyền nan thì e khó trụ được trước những cơn sóng dữ. Đây là hình ảnh Phạm Nhật Vượng đang chơi với cọp dữ Ông Phạm Nhật Vượng dường như đang thực hiện sứ mệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam giao phó để chứng minh rằng nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa cũng có thể làm ra nhiều hơn một con ốc. Tuy nhiên vì nhiệm vụ này quá lớn, xem ra Vượng đang đối sức và trông rất rõ điều đó. Vingroup đang có quyền lực vì họ đang là niềm tự hào của chế độ. Tuy nhiên một khi Vin không còn niềm tự hào nữa thì không biết điều gì sẽ chờ đón ông Phạm Nhật Vượng